giới thiệu các bạn là hôm nay là cây quạt Doraemon Doraemon mình không có gắn pin nhưng cây quạt này nó vẫn chạy tốt giá có 35 à, 30, 30k con gái gắn gắn dây cho bà này nó chạy rất mạnh gắn vô cái pin này thấy không nó mát không à con gai cũng mát luôn ha nếu hết pin thì dùng USB cũng sạc cũng tốt để để cái này cho hai chút coi